đấy muốn đá đôi công Man City luôn cho nên cái chắc chắn cái trận đấu này à, nó sẽ khá là cởi mở khá là cởi mở luôn bởi vì sử dụng cái đội hình như thế này và cái tỷ lệ góc á ở trận đấu trước do do Tottenham phải đá trên sân khách mà họ đá thủ nữa thì cái góc nó không nhiều nhưng hôm nay mà anh em nằm Ok, uh, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh uh, Trình Tướng soi kèo cũng như uh, Trình Tướng bóng đá uh, và xin chúc mừng cho tất cả những anh em ngày hôm qua cũng đã hút được những cái mã kèo. Uh, nếu như anh em uh, xem và theo trên cái video của mình, anh em có thể uh, húp được cái kèo xỉu hoặc là anh em uh, có thể uh, nằm cái kèo tài hoặc là nằm cái chủ nhà uh, Atlantic Bilbao đó là tùy anh em thôi. Anh em thích kèo nào anh em chơi kèo đó cũng được. Còn lại thì anh em nếu mà chơi cái kèo rung thì anh em hút được rất là nhiều mã rung trong cái trận Atlantic Bilbao. Ngoài ra thì hôm nay mình cũng đã lên cho anh em rất nhiều trận đấu rồi, ví dụ như à, ví dụ như là cái trận đấu giữa Everton và Arsenal, trận đấu giữa Brighton và Bournemouth và trận đấu giữa Manchester United và à, Crystal Palace. Thì à, anh em nào mà chưa có cái à, kênh của mình, chưa đăng ký kênh à, cái kênh à, của mình thì à, anh em cho mình cái like cái đăng ký kênh và cũng như ủng hộ cái à, cái kênh mới mình đó là Trình Tướng bóng đá VIP đó thì uh, để mình đồng hành cùng anh em trong những cái mã kèo VIP những cái trận cầu VIP ở trong cái năm mới 2023 uh, à, cũng như anh em nào chưa follow cái trang fanpage của mình thì anh em uh, vào uh, anh em cho mình cút nút uh, follow uh, cũng như theo dõi những cái thông tin uh, những cái sự kiện cập nhật mới nhất ở trên uh, cái trang fanpage của mình rồi thì um, ngày hôm qua mình cũng đã lên cho anh em những cái trận đấu ở trong cái khu khổ ngoại Anh rồi còn lại những trận đấu uh, giữa Nottingham Forest và Leeds United hoặc là Newcastle với West Ham thì à, anh em nào muốn lấy kèo thì cứ inbox mình đấy để mình chỉ cho anh em điều kiện để được tham gia nhóm à, là à, anh em đăng ký trang và chơi chung nhóm và có vốn đúng không anh em có vốn mới chơi được đó ngoài những cái uh, trận đấu mà mình lên cho anh em trong những giải chính thì chúng ta còn những cái giải phụ hàng ngày mình lên cả ngày liên tục những cái trận cầu uh, trong những cái giải úc này đấy ví dụ như mình cho anh em những cái mã kèo uh, trong cái giải ban ngày uh, giải úc này uh, giải uh, Indonesia giải Ấn Độ đó ví dụ như trưa nay thì anh em cũng hút được hai cái mã kèo để hút được cái hai mã kèo và chúng anh em hút rung rất là nhiều để mình đẩy cho anh em hai cái mã kèo này đều đi về mã tài hết thì thì kết quả hiện tại qua cái hiệp 1 thì nó ba bốn bàn rồi thì bây giờ nó năm sáu bàn anh em thì có những bạn vào 10 củ luôn này để mỗi mã vào 10 củ đó hút 20 củ rất là rất là khỏe luôn đó chưa kể đó chưa kể bạn nhồi gung nữa thì không chỉ những cái trận đấu ở những cái trận đấu đúng không có những bạn uh, bú chặt chẽ luôn nè hút full đó về bờ vân vân thì thì không những những cái trận đấu những cái giải chính mà chúng ta chơi những cái trận đấu ban ngày để cho những cái anh em nào mà không thức khuya được ở không thức khuya được anh em có thể chơi được không cần những cái giải đấu chính những cái mã kèo nó lên sát kèo những cái trận đấu khó mà chỉ cần những cái giải đấu phụ chúng ta có lãi thì à, chúng ta vẫn chơi đó và trong nhóm mình đẩy liên tục cho anh em ờ, Ok thì mình tiếp tục phân tích và nhận định cho anh em một cái trận đấu à, trong cái khuôn khổ vòng 22 ngoại hạng Anh à, sẽ là trận à, Tottenham tiếp đón Man City trên sân nhà à, ở cái trận đấu trước thì chính lượt đi thì chính Manchester City cũng đã hạ Tottenham với tỷ số 4-2 rồi à, ở cái ngày 20 tháng 1 đấy ở cái ngày 20 tháng 1 và tầm khoảng hơn một tuần thì quay trở lại cái lượt về thì rõ ràng À, được thi đấu trên sân nhà thì chắc chắn Tottenham sẽ có những cái phương án à, để khắc chế được cái hàng công của Man City đó và khắc chế như thế nào và Man City có tiếp tục có trận thắng nữa hay không à, tỷ lệ kèo nào chơi ok nhất thì anh em à, xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em à, để chúng ta có thể à, chọn kèo một cách hợp lý Ok thì hôm nay bước vào cái trận đấu này được thi đấu trên sân nhà thì uh, Tottenham có đầy đủ những cái binh hùng tướng mạnh uh, trên 3 tuyến à, anh em để ý là khác với cái trận đấu trước đây một cái trận đấu à, gần nhất của họ à, thì Tottenham ra sân à, với cái sơ đồ ở trận đấu này thì nói chung là cũng đầy đủ nha đó bên cánh vẫn có Emi Emerson Royan ở Ivan Perisic và trận đấu hôm nay cũng vậy à, trận đấu cái đội hình dự kiến thì hai cánh của uh, Tottenham uh, cũng có Ivan Perisic và Emerson Royan và cái bộ ba Son Heung-min, Harry Kane và Dewan Kuloskovsky và bộ đôi tiền vệ trung tâm uh, Hobart và cũng như Rodinho Bentacur đấy thì cũng tương tự như vậy thôi thì uh, khác với cái trận đấu lượt đi Tottenham sử dụng sơ đồ 3421 có phần à, thủ một chút đá chậm chắc và phản công nhanh đó thì họ cũng có hai bàn uh, vào lưới của Man City đó là những cái đường khoét vào cái vị trí bên cái phía cánh trái của Man City nơi Athan Ake ờ, cũng như ờ, số 25 Manuel Ankazi ờ, đang thực sự không tốt nè và anh em để ý trong những trận gần đây à, trong những trận gần đây chính Manchester City thường xuyên bị để thủng lưới đấy thường xuyên bị để thủng lưới và hôm nay hôm nay tiếp tục huấn luyện viên Pep Guardiola có một số cái điều chỉnh so với trận đấu trước đó là đẩy Laporte ở sang đá bọc lót cho Nathan Ake đó để nhằm mục đích ờ, nhằm mục đích là tối đa cái sự nguy hiểm của Hurricane và bộ đôi uh, Dejan Kulusevski là cũng một cái tín hiệu tích cực như uh, nhưng uh, cái phong độ gần đây uh, xét về cái phong độ thì em thấy Tottenham uh, trong những trận gần đây thì cũng không thi đấu thực sự ổn định nói thẳng luôn cái phong độ không thực sự ổn định anh em đó bằng chứng là trong khuôn khổ Hoàng Anh anh em để ý là lúc thua lúc thắng lúc hòa và lúc thắng á, thì thắng uh, gặp những đội yếu thật sự là yếu luôn thì thì thì ờ, thắng có một bàn thôi ví dụ như Fulham thắng được Fulham rồi đó gặp Manchester City thua gặp Arsenal thua ở ờ, gặp Southampton Palace gặp Aston Villa rồi ờ, hòa Brentford nói, chung là cái phong độ nó không có ổn định đó để cho anh em có thể tự tin đặt cái niềm tin vào cửa này đó trong khi đó bên phía của Man City thì ổn định hơn một tí cho dù họ có thể thua bất ngờ trước Man United hoặc là thua Southampton trong khuôn khổ cúp liên đoàn tuy nhiên thì đó trong cúp liên đoàn cũng chỉ là giải phụ thôi còn thua trước Man United là một cái Manchester trận đấu đó đá như lên đồng thì không nói còn xét về cái sự ổn định thì Manchester City có thừa cái sự ổn định trong khoảng thời gian vừa qua đó tuy là trong những trận gần đây thì nội bộ của họ đang gặp một số cái vấn đề à, tuy nhiên thì uh, vấn đề đó cũng không uh, cũng không lớn cho lắm bởi vì uh, bước vào trận đấu này thì uh, những cái cầu thủ ma à, gây gối thì chắc chắn Pep Guardiola có thể để lên trong băng ghế dự bị đó được giá hoặc là bán luôn đó cũng không sao tuy nhiên thì cái đội hình hôm nay à, vẫn có đầy đủ những cái cầu thủ binh hùng tướng mạnh như là Bernardo Silva này, à, Jack Grealish nè, Erling Haaland, à, Kevin De Bruyne. Và em thấy một điều rằng à, hôm nay, hôm nay hôm nay nhà cái để cho Man City chấp có 3 phần tư thôi. À, lý do là vì sao? Vì Man City đá trên sân khách và à, chấp tự tỷ lệ này tương đối cũng à, khá là nhẹ bởi vì được đá trên sân nhà của Tottenham thì Tottenham đá rất là hay tuy nhiên thì cái kèo mà anh em nằm Man City mình thấy không an tâm à, bởi vì cái hàng phòng ngự của Man City à, bị lủng hai cánh đó bán đi e, Zinchenko rồi và thêm uh, à, Cancelo rời đi nữa thì cái vị trí của uh, à, Rico và cũng như uh, Anakate này hoặc là cái cầu thủ trung vệ uh, Manuel Ankaji này uh, khoét vào vị trí này thì à, thì thực sự là rất là nguy hiểm còn hàng công thì khá là ok rồi à, với những cái Kevin De Bruyne, Erin Haaland hay là Jack Grealish, Bernardo Silva, Rodri hoặc là Riyad Mahrez thì à, à, khá là ok tuy nhiên thì à, vẫn đặt niềm tin vào cái à, cầu thủ số 9 đó là Erin Haaland thôi còn ông Riyad Mahrez đó, với ông Jack Grealish thì, thường thì thường xuyên thường xuyên bỏ lỡ nhiều cái cơ hội anh em đó, thường xuyên bỏ lỡ rất là nhiều, rất là nhiều cái cơ hội ngon ăn đó giống hệt như như như các cầu thủ uh, Graham Sterling giống hệt luôn đó thì à, cái trận đấu này á thì à, trước tiên ở trước tiên theo như cái quan điểm cá nhân của mình đấy thì anh em phải đợi vào trận cái hiệp 1 à, đợi vào trận tí xíu chúng ta hãy đặt kèo cho chắc đó thì trong cái hiệp 1 ấy thì à, cái mức tài xỉu đang ở niêm yết ở mức 1 trái 25 thì à, tỷ lệ 1 trái 25 này cũng khá là cao và có thể sẽ có một cái bàn thắng trong cái hiệp 1 đó bởi vì ở trận đấu trước đấy thì trong cái hiệp 1 nó nổ hai bàn rồi đấy thì à, anh em thấy và cái kèo thẻ thì anh em có thể nằm à, nói thẳng anh em nằm thẳng kèo thẻ cho à, Tottenham đấy trong hiệp một anh em có thể đánh cái kèo tài thẻ cũng được ở trận đấu trước thì hai bàn rồi đấy còn cái tỷ lệ gốc ấy tỷ lệ gốc thì à, Man City đá góc khá là ok đó, đá nhiều hơn Tottenham rồi thì bởi vì họ tấn công biên đấy họ tấn công biên rất là nhiều và cái đội hình của Man City thì uh, cũng như uh, Tottenham trong cái trận đấu này thì anh em thấy họ Tottenham họ sử dụng ba tiền đạo luôn so khác so với trận đấu trước chỉ một cái tiền đạo cấm thôi và hai người hộ công để dâng cao lên đấy khi lùi về thì nó bố trí đông quân số còn hôm nay thì Tottenham không muốn đá phòng thủ mà muốn đá đôi công với Man City luôn đấy muốn đá đôi công với Man City luôn cho nên cái chắc chắn cái trận đấu này à, nó sẽ khá là cởi mở khá là cởi mở luôn bởi vì sử dụng cái đội hình như thế này và cái tỷ lệ góc á ở trận đấu trước do do Tottenham phải đá trên sân khách mà họ đá thủ nữa thì cái góc nó không nhiều nhưng hôm nay mà anh em nằm Man City chấp góc thì khá là hợp thì theo quan điểm cá nhân của mình mình sẽ đánh cái kèo tài góc mình sẽ đánh cái kèo tài góc trong cái à, trong cái hiệp 1 à, hoặc là tài góc trong cả trận và anh em đánh cái kèo tài thẻ hiệp 1 thôi và anh em đánh à, Tottenham chấp thẻ đó mình thấy khá là ok à, còn cái kèo chính á, thì anh em phải đợi vào trận xem Ờ, cái diễn biến như thế nào nhưng mà cái kèo chính nữa mình vẫn kết cái kèo tài hai trái 75 này anh em có thể đợi hạ kèo xuống một tí chúng ta vào và anh em có kết hợp đánh rung nha ở ờ, nhắc lại với anh em cho dù cái video mình soi kèo nó không đúng nhiều khi nó không đúng về tài nhưng mà nó về tầm khoảng hai bàn thì mình cũng vẫn lãi bởi vì mình đánh trên trang còn anh em đánh ngoài thì chắc chắn sẽ không lãi rồi tại vì anh em báo chỉ có một mã thôi còn mình thì mình sẽ kết hợp đánh rung này mình nhồi hoặc là mình đợi kèo xuống mình chơi thì chắc chắn mình sẽ lãi đó và kèo này à, chúng ta tiếp tục chúng ta đánh rung ở trong cái hiệp 1 và trong cái hiệp 2 đó cho chắc ok nha còn kèo Man City chấp 3 phần tư thì hên xui tùy ờ, vào trận thì mình sẽ lên kèo trong nhóm à, trực tiếp cho anh em à, cho chắc để xem thế trận nó đá như thế nào cái kèo này thấy cũng không ổn cho lắm bởi vì hôm nay Arsenal khách và Man City à, Tottenham nó quyết nó chơi đá đôi công luôn đúng không đó và những đội nào đôi công Man City á, thì à, anh em biết rồi bởi vì Man City ở, đây, ở thời điểm hiện tại cái hàng thủ nó cũng không thực sự chắc chắn đó nếu mà đội đội bóng nào mà đá co cùng nhường thế trận cho nó thì nó rất là dễ chơi còn đâu đá đội công với nó thì nó thường hay bị lũng đấy, à, thường hay bị lũng nha đấy giống như Man United này đấy, giống như Tottenham mà đó giống như một vài trận đấu trước nữa thì uh, cái kèo này á, thì uh, chúng ta khoan hãy vào để khoan hãy vào đó chúng ta chơi kèo tài xỉu và chúng ta đánh gung trước đi chúng ta đánh góc đánh thẻ đó vậy thôi nên em nào muốn chơi với mình đấy thì chơi chắc chắn có lãi á, không bị phụ thuộc ấy qua thầu qua cò thì cứ liên hệ qua Facebook của mình ke 4 Trinh Tuấn mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký uh, cũng như tham gia nhóm mình uh, thì nó sẽ hiệu quả hơn đấy thì uh, anh em nào mà chưa có cái trang Facebook của mình thì cứ uh, lên Facebook gõ ke 4 Trinh Tuấn viết liền không dấu đó thì nó sẽ ra cái fanpage của mình hoặc là trang cá nhân anh em để lại kết bạn cho mình để lại tin nhắn thì mình sẽ chỉ cho anh em cái cách uh, điều kiện để được tham gia nhóm mà chúng ta chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn Ok thì video phân tích và nhận định trận đấu giữa Tottenham và Man City của mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn lại anh em vào những video sau. Xin chào anh em. Ờ, và anh em xem xong đừng quên để lại cho mình cái ờ, bình luận ở bên dưới Tottenham có thắng được Man City hay không hay là mỗi trận đấu ờ, lại để cho Man City uh, có một cái trận thắng trên sân nhà của mình nữa và dự đoán kết quả tỷ số là bao nhiêu nên bình luận ở bên dưới và đăng ký kênh ủng hộ à, đừng quên à, để lại cho mình à, nút like à, đó là cái động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn ok xin chào và hẹn gặp lại anh em